Xin chào tất cả anh em ạ. À. Nhà mình nghe rõ không ạ? À? Anh em có nghe rõ Dũng nói không ạ? À? Hello, xin chào tất cả anh chị em. Nếu nhà mình nghe rõ thì comment số 1, nếu nghe rõ thì hãy comment số 1. Nếu nghe rõ thì hãy comment số 1 để chúng ta nếu anh em nghe rõ Ok, xin cảm ơn à, nếu chúng ta nghe rõ thì comment số 1 thì trong chủ đề hôm nay thì à, Dũng sẽ chia sẻ chúng ta với cổ phiếu dẫn đầu à, từ cổ phiếu dẫn đầu và cổ phiếu bét bảng nó khác nhau điểm nào à, chúng ta có thể nhìn thấy là giữa nhà đầu tư siêu hạng và nhà đầu tư gì ạ à? bảng thì khác nhau như thế nào nhà đầu tư siêu hạng là nhà đầu tư kể cả thị trường đi xuống này họ vẫn có thể kiếm lợi nhuận bao nhiêu anh chị em nghĩ là kể cả thị trường đi xuống nếu nhà đầu tư siêu hạng thì họ vẫn có thể kiếm lợi nhuận thế thì câu chuyện này là câu chuyện nó nghe có vẻ hoang đường đúng không nghe có thể hoang đường nhưng thực tế là như vậy nên chính vì vậy thì thực ra cái vấn đề không phải là thị trường lên hay là xuống vấn đề là chúng ta có kiến thức có trải nghiệm hiểu rõ rằng là thị trường nó đang ở đâu hiểu rõ rằng là cơ hội hay là thách thức trong giai đoạn này vậy vấn đề của chúng ta là gì ạ vấn đề của chúng ta một là chúng ta không có tư duy hoặc là tư duy chúng ta bị sai tư duy sai đúng không tư duy sai thì dẫn đến gì ạ à? chúng ta kết quả sai à, phần lớn nhà đầu tư chúng ta thấy là tầm ở đâu thì tiền ở đó tầm ở đâu chúng ta tầm ở đâu thì tiền đó chứ không phải là sự may mắn tại vì trong đầu tư chứng khoán nó không có sự may mắn hôm nay Dũng nói với chúng ta một cái chủ đề đó là chủ đề gì ạ à? chủ đề đầu tư gọi là làm thế nào để phân biệt những cổ phiếu thì là siêu hạng những cổ phiếu dẫn đầu và làm thế nào để chúng ta biết rằng là những cái cổ phiếu về bét bảng chúng ta tránh xa à, có lẽ chúng ta sẽ nhìn lại một cái góc nhìn mà chúng ta có thể nhìn thấy trong đầu tư đó là gì ạ à, phần lớn các nhà đầu tư dũng thấy ở trên thị trường chứng khoán á, thì họ làm gì ạ họ sẽ đầu tư theo gì ạ nghĩ rằng là cổ phiếu giá rẻ họ đầu tư nghĩ là cổ phiếu nào mà được chiết khấu được PE thấp thì họ đầu tư bao anh chị em đã thấy là nếu cổ phiếu PE thấp và được chiết khấu giảm sâu chúng ta đầu tư từ trước đến nay nhá à, từ trước đến nay chúng ta gặp đã từng làm như vậy có để comment số 1 ạ à. comment số 1 nếu anh chị em đã từng nhá bây giờ chúng ta không có nói đúng hay sai cả chúng ta cứ nói theo những cái gì mà chúng ta trải nghiệm thị trường cậu chúng ta hãy làm những cái gì chúng ta đang có và trải nghiệm thị trường tức là PE càng thấp cổ phiếu càng rẻ chúng ta càng đầu tư nhiều thế thì đấy là cái mà chúng ta sẽ học và chúng ta trải nghiệm thị trường xem là cái kết quả chúng ta đầu tư như thế nào thế thì bây giờ chúng ta nhìn thấy là những con số và rất nhiều bạn đây có thể chia sẻ rất thú vị đây nó không có đúng sai tức là cổ phiếu PE thấp à, chúng ta đầu tư và những cái cổ phiếu mà chúng ta thấy là giá nó rẻ chúng ta đầu tư thế bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là vậy nếu thực sự mà cổ phiếu giá rẻ đúng không thực sự cổ phiếu giá rẻ thì trên thị trường nó có hời không thực tế thì nhà đầu tư chúng ta thì nhà đầu tư chúng ta đa phần là những nhà đầu tư chúng ta rất là khôn ngoan đúng không nó có một cái tâm lý như này tức là khi cổ phiếu tăng theo các bạn nhá khi cổ phiếu tăng thì kích thích nhà đầu tư hay là như những chúng ta là kích thích nhà đầu tư cá nhân mua cổ phiếu hay là khi cổ phiếu giá giảm kích thích nhà đầu tư mua cổ phiếu các bạn có thể comment điều này được không ạ các bạn comment điều này nếu các bạn thấy là nếu cổ phiếu giá tăng mà nó kích thích các bạn mua thì các bạn có thể comment còn nếu cổ phiếu giá rẻ kích thích các bạn mua thì các bạn có thể comment giá rẻ ok ạ chúng ta hãy chia sẻ đôi chút ạ nếu bạn thấy rằng điều gì ạ thì giá giảm thực tế có phải là giá giảm kích thích nhà đầu tư mua không ạ nếu các bạn thấy rằng là nếu trong trường hợp chu kỳ thị trường đi xuống có phải người ta mua cổ phiếu hay người ta bán cổ phiếu chỉ có một số các nhà đầu tư mua cổ phiếu giá giảm thì dần dần chúng ta thấy là người ta bị bán ra khỏi thị trường và đây là điều minh chứng nhất có phải là khi cổ phiếu giá giảm thì chúng ta thấy là trên thị trường người ta đang gì cái lượng margin đúng không chúng ta đang nghĩ như vậy nhưng rõ ràng là lượng margin đang được đang được gì ạ khi cổ phiếu giảm thì người ta cắt giảm margin đúng không đây là dư nợ vay margin bắt đầu khi mà tăng thì có phải là xu hướng margin được vay hơn nhiều hơn ạ thế thì chúng ta đang nói đúng hay sai ạ bây giờ chúng ta nhìn nhá các bạn đang chúng ta phải nhìn về góc độ đây nhá đây là cái dư nợ margin của các công ty chứng khoán đấy ạ đây là dư nợ margin tăng à, cả chục nghìn tỷ các công ty chứng khoán bất ngờ à, thu hút lại vay nhưng bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại nhìn vào góc độ đây thì nếu trong quý 1 này quý 2 quý 3 quý 4 à, à, 2020 thì chúng ta bắt đầu thấy rằng là thị trường tăng thì bắt đầu dư nợ margin tăng đúng không sau đó quý 1 quý 2 quý 3 quý 4 năm 2021 thì chúng ta thấy là dư nợ margin bắt đầu tăng kỷ lục trong quý 4 và chúng ta thấy là bắt đầu trong quý 1 quý 2 quý 3 là dư nợ margin có dấu hiệu giảm và thị trường bắt đầu giảm vậy ở đây nó chứng minh cho chúng ta một điều đó là gì ạ có phải là giá tăng khiến người ta mua vào hay là giá giảm khiến người ta mua vào theo các bạn bây giờ tôi có thể comment lại được không ạ nếu các bạn nhìn thấy điều này tại vì nếu chúng ta nhìn và chúng ta phân tích cái số lượng lớn nhà đầu tư họ đang làm điều này chẳng như thế thì các bạn có thể hiểu đơn giản là như vậy à, Dũng sẽ nói về một cái uh, góc độ nào đó thì chúng ta có thể nhìn thấy trên một cái biểu đồ về thị trường chứng khoán là chúng ta có thể thấy điều này tại vì chúng ta từ trước đến nay chúng ta không hiểu rõ thực hư ra sao Dũng ví dụ cho chúng ta thấy rằng là đây là một cổ phiếu tăng rất mạnh đây là chúng ta gọi là cổ phiếu tăng rất mạnh thì có phải là trước đây thì cổ phiếu này lúc mà cổ phiếu đi ngang thì không có dòng tiền vào nhưng bây giờ cổ phiếu tăng mạnh thì có phải là khối lượng tăng đúng không ạ sau khi tăng mạnh khối lượng tăng và nó tích lũy thì bắt đầu uh, khối lượng bắt đầu có quá trình gì ạ nó biến động nhưng khi bắt đầu xuống tăng thì khối lượng tăng rất mạnh và sau khi tăng mạnh đúng không thì bắt đầu xuống giảm thì thực tế những cái khối lượng như này là đang là nhà đầu tư bán ra hay nhà đầu tư mua vào à? những cái khối lượng giảm như này là tư bán ra hay mua vào hoặc là những khối lượng kéo lên này thì thực tế kéo lên này là để bán ra và chúng ta biết rằng là càng ngày thì những cái quá trình kéo này này là bán ra chứ không phải mua vào và nếu anh chị em hiểu rõ được cái quá trình bán ra lúc này thị trường cổ phiếu đang bị bán ra rất lớn thì lúc này chúng ta hiểu đây là bán ra hay mua vào thế thì đấy là từ trước đến nay chúng ta chẳng hiểu là thị trường bán thì kích thích người ta mua vào hay là kích thích người ta buôn ra thế nên chúng ta đang lại cổ phiếu khác đúng không thì cổ phiếu khác đây tại vì ở đây chúng ta tại sao chúng ta nói điều này bởi vì cổ đông lớn nhất mà trong đầu tư người ta đang mua cổ phiếu này chúng ta lấy KDH trước khi chúng ta có thể nhìn thấy cái điều này KDH đây KDH chúng ta cũng có thể nhìn thấy điều này tức là ở đây là những cái cổ phiếu điển hình à, KDH thế thì một số bạn cứ nói về cái bác này thì chúng ta đang thấy là lý do tại sao chúng ta lại hay nói cổ phiếu kia bởi vì trước đây chúng ta khi mà Dũng chia sẻ là cổ phiếu này nó đạt đỉnh mà nó rơi đúng không thì các bạn các bạn đây là cái ví dụ là Dũng đã chia sẻ cho các bạn là cổ phiếu này đạt đỉnh sau nó rơi về đáy thì Dũng lấy ví dụ là cổ phiếu hot nhất trên thị trường sau đó chúng ta cứ vào là chúng ta không vui và chúng ta bảo là à vấn vấn đề này là vấn đề không đúng các bạn hiểu không ạ thì câu chuyện này là Dũng lấy cái câu chuyện là Dũng phân tích cái cổ phiếu đấy là sau này nó rơi nó mạnh thì Dũng lấy ví dụ này là ví dụ để cái mà Dũng đã phân tích từ đỉnh đến bây giờ chứ không phải là nói cổ phiếu này đi nói lại bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này ạ tức là cái nhóm cổ phiếu đầu cơ nhất trên thị trường là nhóm cổ phiếu mà Dũng đã phân tích là cổ phiếu này sớm muộn nó sẽ về máng lợn sớm muộn nó sẽ về đáy cái điều thứ hai là cổ phiếu này là cổ phiếu dẫn đầu trong chu kỳ trước đúng không nếu các bạn hiểu rõ điều này có thể comment uh, để chúng ta rõ không thì các bạn cứ làm cho mọi người hiểu lầm là Dũng phân tích uh, có thù với oán về ai đó nên cái này là cái nó không đúng với thực tế diễn ra do chúng ta nghĩ quá mà thôi ạ à. nếu các bạn comment cái điều này ạ à. nếu các bạn hiểu rõ thì comment điều này Dũng nhắc lại là đây là cổ phiếu từ đỉnh nhá từ đỉnh Dũng đã phân tích là nhà đầu tư lớn đang bán ra Dũng nhắc lại là để cho bạn không các bạn lại cứ nghĩ rằng ở mình có cái vấn đề gì với cổ phiếu này à, Dũng đã nói với các bạn đây là cái câu chuyện rất là rõ đây là Dũng chia sẻ tại sao lại nói cái câu chuyện này có phải là đây là cổ cổ phiếu cổ phiếu này khi mình mình chia sẻ thì mình có nói với mọi người là gì ạ cổ phiếu này là cổ phiếu đây chúng ta sẽ à, đây sẽ nói về cái cổ phiếu này tìm kiếm cái gì ạ biểu đồ này hồ sơ đấy hồ sơ đây cổ đông đấy các bạn nhìn thấy không ạ đây là cổ phiếu tại sao lại nói này bao nhiêu bạn nhớ rằng là Dũng đã nói là cổ phiếu này đang được nhà đầu tư bán ra tổ chức bán ra tổ chức bán ra tổ chức bán ra tổ chức bán ra nên cổ phiếu này nó sẽ về đến tiếp thế này nếu bạn nhớ thì comment số 3 nếu bạn nhớ thì comment số 3 đấy tức là nhà đầu tư tổ chức người ta bán ra ở đây rồi tức là tổ chức và thậm chí là vừa rồi là cái công ty Thiên Tân là bán ra hết ở đây 3 triệu cổ phiếu rồi thế thì ở đây chúng ta đang nói câu chuyện này để tí nữa chúng ta phân tích cổ phiếu bét bảng và cổ phiếu siêu hạng nên chúng ta cứ nghĩ chúng ta cứ vì chúng ta gì ạ nghĩ rằng là à, Dũng có cái gì đó không vui với kia và đây là lý do tại sao Dũng nhắc đi nhắc lại Dũng chỉ cho chúng ta thấy là cổ phiếu nó đang được các tổ chức lớn bán ra họ đã bán ra họ đã bán ra họ đã bán ra liên tục như này họ bán liên tục như này mà chúng ta cứ mua vào sau đó chúng ta bảo là gì ạ thấy ông này là gì ạ ông mua có mấy trăm này thực tế là ông mua xong ông lại bán tiếp đấy ạ và đây chính là lý do cái cái công ty này cổ phần đầu tư Thiên Tân này là công ty con của ông chủ tịch hội đồng quản trị đúng không công ty con của ông hội đồng quản trị thế bây giờ cái công ty con của ông hội đồng quản trị tại sao ông lại bán ra theo các bạn là tại sao ông lại bán ra bây chúng ta đã bây hôm nay chủ đề là phân tích cổ phiếu đầu bảng và cổ phiếu cổ phiếu bét bảng thì chúng ta lấy những cổ phiếu này để chúng ta biết là thế nào đầu đầu bảng thế nào bét bảng bởi vì Dũng sẽ biết rằng là ngoài kia phần lớn các nhà đầu tư có phải là thấy cổ phiếu này đang giá rẻ không ạ? À? Bây giờ cổ phiếu này vùng hỗ trợ mạnh là vùng 19 này giá rất là rẻ rồi, cực kỳ rẻ. Thì chúng ta nghĩ rằng cổ phiếu này giá rẻ, mua vào đi và chúng ta có thể được khuyến nghị mua vào vì cổ phiếu giá rẻ, đúng không? Các bạn nếu đồng ý cái điều này comment số 4. Tức là ai đó ngoài kia nói chúng ta là cổ phiếu này giá rẻ vì nó giảm thấp hơn rất nhiều so với giá trước và so với mốc ở 1.100 à 110 điểm và chúng ta cứ nhìn vào cái giá trước để chúng ta khi thấy rằng cổ phiếu đang giá rẻ vậy những cái cổ phiếu giá rẻ như thế này thì chúng ta có mua hay không chúng ta có mua hay không đấy cổ phiếu giá rẻ chúng ta có mua hay không chả thế vui không ạ đấy thế thì câu chuyện đây hay một bạn có hỏi Dũng là thế thì một hàng ngày Dũng có được kiếm được tiền trên đầu tư chứng khoán không có thể không nhiều có thể có ngày 5 7 triệu có ngày 10 triệu có ngày 50 à, triệu có ngày 100 triệu nhưng gần như là nếu các bạn để ý một chút là ngày nào Dũng cũng có thể có một chút thôi ạ không nhiều chẳng hạn như thế mỗi một ngày đầu tư nếu hôm nào các bạn thấy rằng là Dũng sẽ chia sẻ hàng ngày để các bạn thấy là Dũng đầu tư đây đây là cái con số không nhiều đấy hôm qua thì được uh, hai mươi ờ, mấy triệu hôm trước thì được ba mấy triệu tức là tóm lại là mỗi ngày trung bình nếu mình đầu tư mình à, thận trọng mình đầu tư ít một thôi thì mỗi ngày mình có thể có một khoản lợi nhuận uh, không nhiều 5 10 triệu 20 triệu 50 triệu nếu thị trường tốt thì có thể kiếm vài trăm triệu Thế tùy thuộc vào thị trường nhưng đấy là cách đầu tư rất này là rất là gì ạ là khoai với rất nhiều người mọi người thì Dũng không khuyến nghị mọi người tham gia nhưng ở đây chúng ta hiểu đơn giản là lúc nào chúng ta cũng có cơ hội Đấy, lúc nào cũng có cơ hội quan trọng là các bạn chỉ cần hiểu cái cách mà Dũng phân tích á các bạn hiểu không ạ Dũng có phải là cách mà Dũng phân tích nếu các bạn nhìn thấy trong giai đoạn vừa qua thì chúng ta thấy rằng là Dũng có đưa ra những kịch bản của thị trường đúng không đưa ra kịch bản thị trường thì không thể nào xác suất đúng 100% được nhưng rõ ràng là theo các bạn là đúng khoảng bao nhiêu phần trăm ạ nếu Dũng đưa ra thì các bạn có thể tự chia sẻ nhé các bạn thử chia sẻ xem là những cái dự đoán dự đoán dựa trên những cái cơ sở cơ sở về cung cầu thì theo các bạn nhá các bạn nào mà học này các bạn một là các bạn học của DVD này hoặc là các bạn trải nghiệm từ đầu đến cuối chương trình trải nghiệm hết video nhá không phải trải nghiệm theo kiểu như là đọc tiêu đề xong dự đoán thì cái này cái này là không được tính nhá đọc tiêu đề sau đoán thì nó không đúng nhưng nếu các bạn xem hết cái chia sẻ nhà xem hết cái chia sẻ từ đầu đến cuối thì các bạn nhìn xem là chính xác là bao nhiêu phần trăm đấy đây đây là câu chuyện nó là như vậy thế thì nếu mà mình nhìn được điều này thì mình có thể dự đoán là phái sinh mình có thể dự đoán được những cái chiến lược nhưng quan trọng là mình không đầu tư một cách mình không đầu tư một cách gì nhỉ được cả ngã về không mình chỉ đầu tư một số lượng hợp đồng nhỏ nếu mà gọi đầu tư phái sinh còn trong đầu tư chứng khoán thì Dũng đang gì ạ lên kế hoạch nhá đang lên kế hoạch tí nữa Dũng chia sẻ cho các bạn là kế hoạch như thế nào để Dũng đầu tư trong đợt này nên các bạn phải hiểu rõ rằng là chu kỳ đi xuống mình không đầu tư nhưng bây giờ là mình đang lên kế hoạch rồi đấy các bạn nhá Dũng cảnh báo các bạn là hiện tại là Dũng đang lên kế hoạch cho khoản đầu tư trong có thể tuần này có thể tuần sau nhá trong tuần này tuần sau mình đang lên kế hoạch rất là kỹ chi tiết nếu các bạn nào muốn có thể uh, chia sẻ uh, chia sẻ thế thì bây giờ uh, trong hôm nay nếu bình thường là sử Dũng đang chia sẻ các bạn thì gần như Dũng sẽ không đầu tư vệ sinh giả sử như đây hợp đồng của Dũng là Dũng không đầu tư vệ sinh trong hôm nay bởi vì Dũng không có thể nhìn nhận được thị trường ngày mai như thế nào bởi vì ngày mai có thể nó biến động nhỏ nữa hoặc là ngày mai như xác suất nó tăng mạnh tí nữa cũng sẽ chia sẻ ngày mai xác suất nó như thế nào hoặc là biến động như nào để chúng ta có thể nhìn rõ hơn đúng không ạ thế thì ở đây chúng ta đang nhìn là hôm nay chúng ta nhìn là cổ phiếu đầu bảng và cổ phiếu bét đảng. thế thì chúng ta đang nói là cổ phiếu đầu bảng cổ phiếu bét đảng để chúng ta có thể nhìn thấy rằng là thế thì trong cái chu kỳ thì chúng ta nhìn trên cái biểu đồ này thì các bạn thấy là những cổ phiếu liên quan đến gì ạ bất động sản là những cái cổ phiếu mà nó đang gọi là cổ phiếu bét bảng thế thì ở đây chúng ta sẽ nhìn về một góc nhìn giả sử như cổ phiếu Vinhome mà nó đang giảm sàn là công ty bất động sản rất là lớn đang giảm sàn đúng không thì chúng ta đang nhìn thấy điều gì ạ Vinhome đang giảm sàn thì các bạn đang nhìn thấy điều gì ạ nếu cổ phiếu Vinhome đang giảm sàn thì các bạn nhìn thấy điều gì hay là một bạn đang nói rằng là à, chúng ta sẽ phân tích cái này trước ạ Vinhome đang giảm sàn thì các bạn nhìn thấy điều gì ở đây ạ nếu cổ phiếu Vinhome đang giảm sàn thì các bạn nhìn thấy cái cổ phiếu nào có thể bị tác động trong thời gian tới ạ các bạn thấy là cổ phiếu nào tác động mạnh trong thời gian tới nếu liên quan đến Vinhome rất là mạnh thì chắc chắn chúng ta phải liên hệ và chúng ta phải nhìn xem là những cái cổ phiếu nào có thể bị ảnh hưởng khi mà Vinhome nó gì ạ nó giảm sàn, thế thì rõ ràng là khi mà cổ phiếu bất động sản thì tin hôm giảm sàn thì ở đây chúng ta thấy là Techcombank bị ảnh hưởng đúng không điều vào như các bạn thấy là Techcombank bị ảnh hưởng chúng ta phải nhìn về tư duy được vậy ở đây chúng ta là Techcombank bị ảnh hưởng vì sao lại Techcombank bị ảnh hưởng bởi vì chúng ta thấy là dư nợ uh, mà Techcombank cho vay về bất động sản đặc biệt là Vinhome khá là lớn mà Vinhome thì bây giờ chúng ta thấy là nó đang giảm sàn tức chứng tỏ là nhà đầu tư tổ chức người ta đang gì ạ à, đang không thích cổ phiếu này trong thời điểm này nhá hoặc là gì ạ à, nhà đầu tư cá nhân họ đang bán cổ phiếu này vậy chúng ta quay trở lại về thời điểm này thì bây giờ chúng ta hỏi là cái dư nợ bao nhiêu bạn này xem là dư nợ cho vay bất động sản của Techcombank thời gian tới còn nhiều hay không Techcombank có mua trái phiếu của bất động sản nhiều không và đấy chính là câu chuyện để chúng ta xem rằng là cùng là cổ phiếu bất động sản nhưng rõ ràng là nếu thanh khoản nó bị ảnh hưởng thì nợ xấu nó gia tăng nợ xấu nó gia tăng nên định giá của nó đi xuống mà định giá của nó đi xuống thì chúng ta phải làm gì ạ theo bạn định giá của nó đi xuống thì chúng ta làm gì ạ định giá tức là định tài sản nó đi xuống thì chúng ta nên thận trọng với cổ phiếu đó đúng không thực tế cổ phiếu này nếu giả sử chúng ta phân tích thật chi tiết thật sâu sắc về đầu tư thì cổ phiếu này là cổ phiếu nếu về góc độ gọi là đầu tư tích sản thì trong vùng này nha vùng này có thể là một cái vùng nha có thể là một vùng hấp dẫn với nhà đầu tư giá trị đúng không chúng gọi là hấp dẫn với nhà đầu tư giá trị còn nếu nhà đầu tư theo đà tăng trưởng tức là nhà đầu tư mua cổ phiếu để tăng ngay để kiếm được lợi nhuận nhanh và để làm sao có độ rủi ro thấp nhất thì có phải nhà đầu tư tăng trưởng người ta không mong muốn mua cổ phiếu này để đầu tư chung và dài hạn đúng không ạ bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này comment số 10 Dũng lấy một ví dụ để các bạn thấy rằng là Dũng chia sẻ ở đây không phải là phím hàng mà nó là tư duy trong đầu tư tư duy trong đầu tư nếu một hôm qua có một bạn bạn nhắn tin cho Dũng à, trong nhắn cái trong cái à, hello tức là cái bạn này thì bạn thấy rằng là vì mình nói nên làm cho thị trường nó không lên được kiểu kiểu dạng như vậy nên bạn thấy rằng là bạn hello nhà mình nghe rõ chưa hello một hai bốn ạ đấy anh chị em nghe rõ thì hãy comment ạ ok thì cái vấn đề là nhà đầu tư cũng thấy rằng là gặp những cái vấn đề rủi ro thì họ sẽ không vui và họ vào họ comment theo kiểu như là là là à, vì mình nên thị trường nó giảm đấy thế đợt trước thì Dũng cũng có chia sẻ ở đỉnh thì có câu chuyện là cũng vì mình thị trường giảm nhưng ở đây chúng ta có thể thấy là tí nữa Dũng sẽ phân tích cho chúng ta một góc nhìn để cho chúng ta thấy là uh, rõ ràng là nếu mình hiểu rõ về thị trường thì mình đầu tư sẽ rất là ok À, thế thì câu chuyện ở đây là cổ phiếu, một cổ phiếu nó gọi là liên hệ với các cổ phiếu khác trong quá trình đầu tư. Ok, thế thì bây giờ chúng ta sẽ à, chúng ta vừa phân tích về cổ phiếu Vinhome đúng không? Và bây giờ chúng ta cũng nhìn thấy rằng là về thị trường thì chúng ta cần phải phân biệt xem là cổ phiếu nào là cổ phiếu dẫn đầu, à, cổ phiếu dẫn đầu và cổ phiếu gọi là cổ phiếu bét bảng thế thì ở đây chúng ta làm rõ một cái điều các bạn làm rõ một điều nhá ở à, đây sẽ là bạn nào thử xem là chúng ta chúng ta giao lưu mà đúng rồi xin cảm ơn ạ đấy thế thì <coughs> thế thì bây giờ chúng ta sẽ hôm nay chúng ta sẽ nói về câu chuyện để mọi người phải hiểu đó là thị trường đi lên thì nhà đầu tư sẽ thu hút nhà đầu tư mua vào nha các bạn nhớ là đi lên thì thu hút nhà đầu tư mua vào nên họ sử dụng margin margin margin và làm cho gì ạ thị trường tiếp tục đi lên đây là tư duy cực kỳ quan trọng đúng chưa tư duy cực kỳ quan trọng nếu các bạn sai về tư duy này thì coi như đầu tư thất bại các bạn nhá sai về tư duy này thì coi như đầu tư thất bại vậy nếu thị trường đi lên thì rõ ràng cho chúng ta hiểu là dòng tiền đang được tham gia vào thị trường anh chị em nghe, nghe rõ không ạ nhà mình nghe rõ không nếu anh chị em nghe rõ comment cho số 1 nhá anh chị em nghe rõ ạ nghe rõ comment số 1 tại vì một bạn có bảo là mất tiếng thì Dũng không biết là các bạn nghe rõ không đấy ok xin cảm ơn ạ thế thì ở đây chúng ta nhìn này bởi vì dòng tiền tham gia vào nên có phải là chúng ta mua cổ phiếu thì rõ ràng là dòng tiền tham gia vào thì chúng có lãi đúng không khi mà có lãi thì nó chỉ khiến chúng ta để tài sản chúng ta gia tăng thì chúng ta lại mua thêm vào nên tài sản chúng ta gia tăng thì chúng ta lại mua thêm vào chúng ta lại sử dụng margin chúng ta lại tiếp tục sử dụng margin và chúng ta chỉ cần nhìn cái biểu đồ margin là chúng ta biết đỉnh hay là đáy có đúng không nhà ơi cả nhà ơi nếu chúng ta nhìn sử dụng biểu đồ margin thì nếu sử dụng margin như thế này là chúng ta biết là thị trường tạo đỉnh hay tạo đáy chưa ạ hello Dũng sẽ phân biệt cho chúng ta cái góc nhìn đầu tiên để có các bạn có thể thấy rằng là các bạn nhà đầu tư không cần biết gì không cần học cái gì không cần giỏi những các chuyên gia nhưng các bạn có thể thấy được cái điều này cái quan trọng là Dũng cho các bạn nhìn thấy cái góc nhìn dễ nhất mà các chuyên gia ngoài kia họ cũng không biết được mà các bạn lại cứ thấy rằng cứ phải học cái gì ở đâu kiến thức này là kiến thức rất là đơn giản một học sinh lớp 5 họ cũng học và họ biết được nhưng chúng ta thì không muốn biết thế đây là Dũng cho các bạn nhìn các bạn bao nhiêu bạn nhìn thấy ở đây là biết ngay thị trường đạt đỉnh nếu các bạn nhìn thấy biết ngay thì có comment cho Dũng số 1 còn anh chị em nào chưa biết thì comment số 2 xong Dũng giải thích cho chúng ta thêm cái điều này nha biết thì comment số 1 không biết thì comment số 2 đấy biết thì comment số 1 là nhìn vào biểu đồ này biết thì comment số 1 không biết thì comment số 2 đấy. thế thì một số anh chị em biết thì đầu tiên chúng ta hiểu là dòng tiền đi ngang tức là không có dòng tiền nhưng bắt đầu dòng tiền lên thì ở đây chúng ta thấy là nhà đầu tư có lãi lãi thì đi lên đúng không đi lên thì chúng ta có lợi nhuận có lợi nhuận lại có lãi thì chúng ta lại sử dụng margin để vay thêm để mua thêm đúng không đây là nguyên lý bình thường có phải không ạ đó là nguyên lý bình thường không thể chống lại được và sau khi chúng ta có lãi thì chúng ta lại vay để tiếp tục đầu tư thêm và sau khi chúng ta có lãi chúng ta lại vay tiếp tục đầu tư thêm chúng ta vay có lãi thì tiếp tục đầu tư thêm và sau khi chúng ta vay có lãi thì tiếp tục đầu tư thêm nên càng ngày thì lúc sau này thị trường bắt đầu nó dốc thì chúng ta vay nhiều hơn có đúng không cả nhà ơi có phải khi mà chúng ta lãi được nhiều đặc biệt là khi thị trường chạy nước rút thì nhà nhà kiếm được lợi nhuận người người kiếm được lợi nhuận cả nhà chúng ta đều trở thành thiên tài đầu tư chứng khoán thì ai cũng thành công thì chúng ta đầu tư nhiều hơn và chúng ta kiếm được nhiều lợi nhuận hơn và lúc này chúng ta lại vay nhiều margin đúng không ạ đúng không ạ nếu đúng thì comment cho Dũng đúng được không ạ nếu anh chị em đúng còn anh chị em thấy sai thì comment sai nếu sai chỉ cho Dũng đi sai đi nếu anh chị em chỉ cho Dũng đi sai xem là gì ạ thế thì thực tế chúng ta nhìn rõ ràng là tiền margin nó tăng NAV chúng ta tăng đúng không NAV tăng margin tăng tài khoản tăng giá trị thị trường tăng thì nó làm sao sai được giá trị sai thì làm sao sai được mà chúng ta làm sao đây cái này nó là đúng theo gì ạ đúng theo quy luật chứ không thể nào sai được không bao giờ sai được cái này là luôn đúng nhá các bạn nhỉ luôn đúng chưa bao giờ thể không thể sai được đấy bạn nào tìm ra sai Dũng cho gì ạ cho 100 triệu luôn đấy tìm ra nguyên lý sai gì ạ thì đây mình bởi vì tiền nó là gì ạ tiền nó là gì ạ nó nhìn thấy ở đây margin nó ở nhìn đây tài sản ở đây ừ, khối lượng ở đây và giá cổ phiếu ở đây nhưng nếu các bạn nhìn thấy bắt đầu nó lên đến đây thì chúng ta thấy ở phía trên này này các bạn nhìn thấy ở trên này ở phía trên này thì dòng tiền có tăng không dòng tiền có tăng không ạ à? dòng tiền tăng đúng không ạ à? dòng tiền tăng có phải margin trong quý 1 năm 2021 tăng đúng không ạ à? margin nó tăng đúng không nhưng chúng ta thấy là giá cổ phiếu tăng không là chúng ta thấy là margin quý 4 là tăng rất là mạnh tăng cao nhất từ trước đến nay mà nó làm cho cổ phiếu tăng mạnh nhất hay chúng ta gọi là chạy nước rút nhưng chúng ta thấy là trong quý 1 năm 2022 dòng tiền thì chúng ta thấy là nó có tăng nhưng gì ạ à, giá của dấu hiệu đi xuống ạ à. vậy dòng tiền tăng một chút ạ à, như giá cổ phiếu có dấu hiệu đi xuống thì chúng ta gọi là bắt đầu quá trình phân phối đúng không khi mà quá trình này phân phối thì bắt đầu nó tiếp tục cổ phiếu bán ra cổ phiếu bán ra và khi cổ phiếu bán ra thì có phải là tự nhiên dòng tiền nó hụt rất là mạnh và giá cổ phiếu lao dốc vậy nếu giá cổ phiếu lao dốc và dòng tiền giảm mạnh margin giảm mạnh thì tại sao một số các bạn lại bảo là kích thích người ta mua vào hay là chính chúng ta là người mua vào nên chúng ta bị lỗ và chính các nhà đầu tư đầu tư giá trị đầu tư trung bình giá xuống đầu tư theo kiểu bắt giao rơi hay là chúng ta gọi là tích sản nên dẫn đến chúng ta bị thua lỗ và đây chính là bài học quan trọng cho chúng ta hiểu là nếu chúng ta mua cổ phiếu trong một chu kỳ dòng tiền đang rút ra khỏi thị trường trong một chen đi xuống trong một chu kỳ đi xuống trong một giai đoạn đầu của một chu kỳ thì 99,99% là nhà đầu tư bị thua lỗ và thậm chí bị lỗ đến 50% tài sản bởi vì chúng ta đang sử dụng chiến lược mua cổ phiếu giảm trong chu kỳ giảm nên mà chúng ta gọi là chúng ta lại đầu tư tích sản ở giai đoạn này là chúng ta trở thành những nạn nhân trong đầu tư chứng khoán tức là trở thành những nhà đầu tư thua cuộc có phải không Dũng nói điều này không biết là các bạn có đồng ý với cái chiến lược cái tư duy này của Dũng không nếu nào bạn nào có đồng ý thì comment cho Dũng số 10 còn không đồng ý comment số 0 và nếu các bạn comment số 0 thì các bạn cho Dũng lý do là các bạn kiếm được tiền Dũng thì nhìn thấy là các bạn có thể tích lũy được nhiều cổ phiếu hơn bởi vì cổ phiếu giá rẻ nhưng các bạn sẽ bị lỗ nhiều hơn Dũng cho các bạn một cái chiến lược để các bạn nhìn rõ cái điều này Dũng lấy hai cổ phiếu để các bạn nhìn rõ cái cái kịch bản này trước khi chúng ta nhìn rõ là cổ phiếu mạnh và cổ phiếu yếu trên nhà gì ạ? cổ phiếu mạnh tức là chúng ta gọi là cổ phiếu dẫn đầu và cổ phiếu bét bảng trên thị trường chứng khoán thế thì ở đây các bạn thấy là những cái gì Dũng chia sẻ nó có đo lường nó có rõ ràng hay không ạ có đo lường có rõ ràng không ạ nếu các bạn thấy đo lường được rõ ràng được thì comment cho Dũng ạ à. nếu comment cho Dũng uh, số 5 nếu mà đo được nếu bạn không thấy rõ ràng thì comment số 0 và chỉ cho Dũng cái gì nó không rõ ràng để Dũng sẽ phân tích nó rõ ràng cho các bạn tại vì cái gì nó rõ ràng rõ ràng thì chúng ta mới đo lường còn không rõ ràng thì không thể đo lường được nên đầu tư các bạn cần phải gì ạ rõ ràng nha rõ ràng cực kỳ rõ ràng trong đầu tư chứ không thể nói chung chung nói gì ạ nói mang kiểu như là thích nói nào nói Dũng có thể khuyến nghị các bạn mua cổ phiếu Hòa Phát thời điểm này để 5 năm thì kiểu gì chẳng lãi mua cổ phiếu Techcombank để 5 năm kiểu gì chỉ có lãi nhưng thực tế thì biết đâu nó lại giảm sâu hơn thì sao bên nó rẻ như thế tại sao trong đầu tư tại sao không nhảy vào mua để đợi 5 năm nữa chốt lời tại sao lại mọi người cứ bán đúng không hôm qua hôm kia người ta cứ bán nằm ầm ra đến sao lại lúc này không mua vào thế thì đấy là câu chuyện của chúng ta thế thì câu chuyện này chúng ta lại quay trở lại thì các bạn nhớ rằng là tất cả điều này Dũng muốn chia sẻ để các bạn có thể hiểu rõ rằng là nếu chúng ta đầu tư mà chúng ta hiểu rõ được cái điều này thì Dũng tin chắc rằng là đây chính là bí mật để khiến nhà đầu tư chúng ta dù không biết gì dù nhà đầu tư gì ạ à, có thể là chúng ta gọi là nhà đầu tư không cần phải học nhiều cũng thành công được Dung các bạn muốn Dung chia sẻ không ạ Dung chia sẻ thật nhanh tại vì thời gian thì nó cũng không có nhiều thì Dung muốn chia sẻ các bạn nhanh trong điều này <clears throat> có một số cái bí mật như này đầu trước khi chúng ta nói về đầu tư cổ phiếu dẫn đầu và cổ phiếu gì ạ à? biết mà à, một bạn có hỏi câu hỏi này thì để phần cuối Dung sẽ phân tích đúng không ạ đấy đấy thế thì chúng ta sẽ nói về câu chuyện từ bên nãy nói về câu chuyện uh, chúng ta quay trở lại câu chuyện uh, về chu kỳ thị trường bao nhiêu bạn thấy rằng là nếu nhá các bạn nhá các bạn cứ comment nhá nếu bạn cứ thấy này các bạn dũng đặt ra câu hỏi này các bạn này nếu có cổ phiếu nhá đây có câu hỏi đầu tiên này một cổ phiếu chu kỳ tăng tức là tăng tăng mạnh sau đó kết thúc chu kỳ thì nó có lên được ngay không ạ nó có tạo ra một chu kỳ mới không ạ tức là một cổ phiếu này nếu một cổ phiếu A nó tăng từ 10 lên đến 60 sau đó nó giảm về 10 thì có bao giờ nó quay trở về 60 trong nhịp hồi không ạ nha ví dụ Dũng lấy một cái ví dụ là một cổ phiếu nó đang tăng từ 10 lên 60 tức là ví dụ như thế thì có bao giờ nó quay trở lại luôn vậy nếu dạng cổ phiếu đó chúng ta sẽ chia ra làm ba dạng một là dạng cổ phiếu đầu cơ thì nó phải cần điều kiện gì nó mới tăng thứ nhất là cổ phiếu đầu cơ ạ đầu tiên chúng ta nói về cổ phiếu đầu cơ thì các bạn thấy rằng nếu cổ phiếu đầu cơ thì điều kiện gì nó mới tăng trở lại cái mức vùng giá 450 hoặc 60 giai đoạn, giai đoạn mà trước đây có thể là cái đỉnh thì có phải là lúc mà chu kỳ thị trường thị trường chung á lúc mà chu kỳ thị trường chung bao giờ nó phải đạt đỉnh đúng không khi nào chu thị trường chung nó đạt đỉnh như này thì các cổ phiếu đầu cơ nó mới quay trở lại đúng không bao nhiêu bạn đồng ý không ạ tất cả cổ phiếu đầu cơ nó phải tăng khi mà chu kỳ đạt đỉnh này thì đầu cơ mới tăng mạnh mới bắt đầu tạo ra xuống tăng đúng không ạ còn nếu mà nó đang là chu kỳ giảm thì nó phải mất một hai thậm chí là 3 năm nó mới nếu có tăng nó mới quay trở lại ban đầu Dũng sẽ lấy một ví dụ cổ phiếu ở thời điểm này đó là cổ phiếu DND cổ phiếu bất động sản thì chu kỳ trước nó tạo đỉnh à, NDN sau đó thì chu kỳ sau nó phải mất khoảng độ một năm cổ phiếu này thì mang tính đầu cơ rất là rõ rồi thì bắt đầu nó mới có đỉnh quéo lên để tạo ra một xu mới nhưng đây là cổ phiếu mang tính chất rằng là đây gọi là cổ phiếu đầu cơ tài chính thế thì câu chuyện đấy là nếu cổ phiếu này nó đi xuống vùng đáy này thì thông thường để nó quay trở lại cái vùng này để nó cố tình vượt đỉnh thì nó phải tích lũy mất khoảng một năm nó mới hoặc là hai năm trừ khi chờ đến thị trường chung tức là chờ thị trường chung này này nó tăng thì cổ phiếu này mới tăng được đấy là cái đầu tiên chúng ta nhìn thấy hoặc là chúng ta nhìn thấy những cái cổ phiếu đầu cơ dạng này chúng ta có thể phân biệt ra ngay được còn đây là của cổ phiếu này nó mang tính chất rằng là uh, gọi là cổ phiếu đầu tư tài chính nhưng giả sử đây cổ phiếu này không giảm mạnh chúng ta lấy một cổ phiếu thứ hai là sự cổ phiếu SSI đi ạ chúng ta nhìn này nếu cổ phiếu SSI là khi nó đạt đỉnh thì rõ ràng là bắt đầu nó giảm xuống đáy và nó phải xuống rất là sâu trước khi nó phải tích lũy khoảng thời gian cũng ít nhất là cũng gần một năm trước khi nó bị tăng đúng không ạ tức là nó phải có một khoảng thời gian rất là dài trước khi tăng thì đây là những cổ phiếu có thể là mang tính chất là bầu blue chip tức là thời gian tích lũy không thể nào trong vòng một hai tuần mà thậm chí nó có thể lên đến gì ạ à, hàng năm thậm chí nhiều hơn trước khi nó mới lên được nên nếu chúng ta đầu tư và tích sản trong chu kỳ giá xuống á, thì rõ ràng một là chúng ta không bao giờ tìm được cổ phiếu dẫn đầu đúng không bởi vì cổ phiếu dẫn đầu có thể nhóm khác có thể ngành khác bởi vì trong thời điểm này có thể ngành xây dựng nó tốt nhưng sau khoảng 2 năm nữa biết đâu không phải là ngành xây dựng biết đâu là một ngành khác có đúng không ạ trong thời điểm này có thể ngành gì ạ à? bất động sản tăng nhưng có thể xong 2 năm nữa thì không phải là bất động sản uh, bất động sản phân lô mà nó liên quan đến bất động sản nhà ở hoặc là nó liên quan đến bất động sản ven biển hoặc nó liên quan đến bất động sản uh, uh, xây dựng chẳng hạn đấy hoặc là có thể nó liên quan đến bất động sản công nghiệp thì tất cả dù cùng là bất động sản nhưng chúng ta thấy là cái cái thời điểm mà cái phân khúc này nó là dẫn đầu thì có thể sang năm hoặc sang năm khác cổ phiếu phân khúc khác nó dẫn đầu nên nếu chúng ta kỳ vọng một cái cổ phiếu bất động sản nào trong một hai năm tới nó tăng tăng thì cái vấn đề đầu tư như vậy là chúng ta gặp vấn đề vì tư duy ngay đầu bởi vì có nhiều cổ phiếu nó không dẫn đầu nữa có thể cổ phiếu chứng khoán dẫn đầu trong nhịp này nhưng nhịp sau nó không dẫn đầu nữa bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này có thể comment số 3 nếu các bạn còn nếu không hiểu rõ comment số 0 Dũng nói với tư duy như này đây là tư duy nhá nó không liên quan đến gì ạ tại vì đầu tư mà chúng ta cứ phân tích kỹ thuật phân tích kỹ thuật thì rõ ràng thua lỗ là đương nhiên phân tích cơ bản phân tích cơ bản thua lỗ đương nhiên và đây nó chính là chiến lược hiểu rõ dòng tiền hiểu rõ về cái, cái thời điểm nào kinh tế vĩ mô thì thỉnh thoảng chính phủ nó cũng thay đổi cái chiến lược năm nay thì chính phủ có thể là gì ạ tới đây sẽ tập trung vào đầu tư công mà đầu tư công thì rõ ràng những cái những cái doanh nghiệp liên quan đầu tư công có thể tăng mạnh nhưng sau đó thì đầu tư công nó bão hòa rồi chính phủ sẽ không đầu tư công nữa thì chuyển sang lĩnh vực khác thì liệu khi mà đầu công tư công đi xuống thì cổ phiếu đó sau hai ba năm nữa nó có lên hay không nhưng thực tế có thể nó không lên bởi vì đầu tư công người ta đã đầu tư xong rồi còn sao lên nữa được nên tất cả những doanh nghiệp đầu tư công dẫn đến gì ạ có thể phá sản đúng không ạ dũng ví dụ thôi ạ các bạn hiểu tư duy này không ạ tư duy đấy là dũng lấy một cái tư duy như vậy tức là ừ, giả sử như là rất nhiều cổ phiếu liên quan đầu tư công xây dựng uh, nhưng đến lúc nào đó như Trung Quốc á, nó xây dựng có thể trong 5 năm có thể 3 năm nó xây dựng hết gì à, hết đường hết trường hết gì à, các công trình giao thông làm cái doanh thu lợi nhuận tăng rất mạnh nó làm cho cổ phiếu tăng đến 5 10 lần 20 lần nhưng sau đó gì ạ à, chính phủ đầu tư xong rồi người ta không đầu tư nữa thì cổ phiếu đi xuống giảm sâu thế để chúng ta thấy cổ phiếu giảm sâu chúng ta mua vào chúng ta đợi là nó quay trở lại thì có nó quay lại trở lại không ạ nó không quay trở lại nữa nhưng chúng ta cũng bảo là nó vì nó giá rẻ chúng ta mua vào đấy là lý do chúng ta bị mất tiền hoặc là cổ phiếu chúng ta gọi là cổ phiếu bất động sản thời điểm này á thì chúng ta thấy là các cổ phiếu gọi là phân lô bán nền nha cổ phiếu phân lô bán nền là cổ phiếu đúng không cổ phiếu phân lô bán nền thì bây giờ vừa rồi thì các phải là phần lớn những cổ phiếu liên quan đến các dự án bất động sản người ta phân lô bán nền phân lô bán nền nên người ta tạo ra lợi nhuận sau đó người ta định giá trên trời nên cổ phiếu nó có cái tài sản tức là người ta định giá người ta tạo ra tài sản tăng rất là khủng khiếp nhưng tuy nhiên thì bây giờ chúng ta hiểu đơn giản rồi họ định giá họ nhìn thấy cái định giá như vậy thôi nhưng thực tế đã có thanh khoản chưa thực tế đã có thanh khoản chưa thực tế tạo ra lợi nhuận chưa chúng ta nhìn thấy cổ phiếu thì tăng nửa cổ phiếu thì nó tăng rất là mạnh à, tại sao Dũng lại Dũng lại nói cổ phiếu này để các bạn có thể hiểu đơn giản à, các bạn phân tích được cái điều này chẳng hạn như là chúng ta sẽ phân tích một cổ phiếu à, Dũng nhắc đi nhắc lại một số bạn thì không vui nhưng Dũng sẽ nhắc đi lại cổ phiếu này giả sử cổ phiếu đây vẫn là DG các nhà tạo lập người ta mua ở đây này rất là nhiều rồi sau đó đến đây người ta bán ra thì người ta kiếm được khoảng độ hàng chục nghìn tỷ hàng ba bốn mươi nghìn tỷ ở vùng này người ta kiếm khoảng lợi nhuận rất lớn ở vùng này các bạn nhá kiếm được khoảng lợi nhuận rất là lớn ở trên vùng này bởi vì chúng ta biết là trên vùng này là họ đã bán ra rất là nhiều rồi trên vùng này thì chúng ta thấy là họ đã bán ra rất là nhiều rồi họ đã bán ra rồi thế thì khi họ bán ra rồi thì đến đây họ có thể mua một lượng cổ phiếu lớn giả sử ở đây họ bán ra khoảng độ 5 triệu cổ phiếu thì đến vùng này họ mua 10 triệu cổ phiếu họ vẫn có lãi đúng không ạ bao nhiêu anh chị em hiểu rõ điều này tức là trên phía này họ bán ra 3 triệu cổ phiếu thì họ quay trở lại xuống này họ mua 30 triệu cổ phiếu và họ vẫn lãi lớn có đúng không ạ nên khi mà chúng ta nhìn thấy họ mua cổ phiếu họ bảo họ công bố họ mua cổ phiếu dưới này thực tế thì cổ phiếu sẽ không lên được bởi vì họ chỉ trích một phần lợi nhuận ở đây để họ để thu gom tránh tình trạng là bị thâu tóm cổ phiếu nên cái quá trình thu gom ở đây nghe vẻ là mua để gì ạ à? đỡ giá nghe vẻ mua để để gì ạ à? để đẩy giá lên mình view cổ phiếu rẻ nhưng họ chỉ dùng một phần lợi nhuận từ giá một gì ạ à? ở giá là 1.200 này nếu bây giờ tự nhiên mua giá 20 thì rõ ràng là gì ạ từ một triệu này có phải mua được 5 triệu cổ phiếu ở đoạn này đúng không ạ bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này đấy là cách thức mà nhà đầu tư tổ chức họ làm nên chúng ta thấy là nhà đầu tư tổ chức ở vùng đáy này này họ lại tạo ra cái thông tin xấu để họ mua được nhiều cổ phiếu hơn bao nhiêu bạn đã hôm nay đã biết bí mật này rồi có thể comment được số 3 được không ạ đây là bí mật nên ở trong vùng này họ sẽ có thể sử dụng những thông tin xấu để tiếp tục làm cho sự hoảng loạn nhà đầu tư họ mua vào nhưng khi họ mua vào họ có đẩy giá lên không ạ à? theo các bạn họ có đẩy giá lên không ạ à? họ có đẩy giá lên không thực tế thì họ sẽ không đẩy giá lên nữa và đấy chính là gì ạ à? tại sao chúng ta gì thì nhà đầu tư nhỏ lẻ thì muốn ăn cổ phiếu theo gì ạ theo mang tính đầu cơ nhưng thực tế là gì rõ ràng là họ cần phải mất rất nhiều thời gian họ lại tiếp tục tích lũy hàng năm vài năm trước khi họ đẩy lên nên nhà đầu tư chúng ta là nhà đầu tư có thể gặp rủi ro thậm chí là năm 2023 có thể trong một loạt các cổ phiếu bất động sản mà chúng ta đang thấy ở đây có những cổ phiếu nó cũng giống như cổ phiếu FLC mà chúng ta vừa thấy trong thời gian vừa qua bởi vì những cổ phiếu mà rủi ro lớn nhất trong thời điểm này đó là những cổ phiếu mà theo dũng nhất là những cổ phiếu huy động trái phiếu một cách quá mức được chưa quá mức huy động trái phiếu quá mức để các bạn hiểu rõ tại vì Dũng đang nói cho các bạn tư duy để các bạn có thể tự học chứ còn bây giờ các bạn cứ nghe mách nước của chuyên gia Dũng là chuyên gia nhưng Dũng không chia sẻ chia sẻ mách nước và Dũng chia sẻ những bạn những cái sự thực để các bạn có thể tự đưa ra quyết định tự đầu tư thế các bạn thấy điều này có thật thú vị không ạ Dũng Chi chỉ cho bạn cái góc nhìn như vậy để các bạn thấy rằng là nên nếu cổ phiếu đây là những cổ phiếu bét à vậy chúng ta đang hiểu rõ rằng là đây là những cổ phiếu bét mà lý do cổ phiếu bét bảng vì nó đang giảm sàn nó đang giảm sàn nó đang bị bán tháo và thỉnh thoảng nó có thể dùng ra khoảng độ 3 triệu hay 5 triệu để mua cổ phiếu đợt này có sao không ạ à? hello các bạn tức là đây là những cổ phiếu thị trường giảm hay thị trường đi giảm đôi chút đấy ạ nhưng nó giảm rất là mạnh và đây chúng ta gọi là bét bảng nhưng ngày mai nó có thể tăng trần bởi vì những cái ông tạo lập này này những cái nhà cái của họ họ đã bán cổ phiếu này ở giá 100 thì bây giờ họ chỉ bỏ ra một triệu cổ phiếu là họ đã mua được 5 triệu cổ phiếu đúng không chúng ta đã hiểu điều này không ạ à? họ sẽ bỏ ra một triệu cổ phiếu k DC chúng ta sẽ gì ạ à? KBC chúng ta nhìn thấy cổ phiếu KBC à đây KBC chúng ta cũng thấy trường hợp tương tự như này KBC là cổ phiếu này nếu các bạn nhìn thấy là họ sẽ đây cách mà tại sao cổ phiếu KBC lại lên đến đỉnh này được thì các bạn phải xem là tại sao nó lại lên đến đỉnh này được tiền đâu ra mà nó lên mạnh như thế và sau khi tiền đâu ra mạnh thế thì bây giờ chúng ta thấy là công ty có phải là đưa ra lợi nhuận rất là lớn ở trong loại này không ạ công ty đưa ra những kỳ vọng lợi nhuận lớn ở trong này sau đó công ty đã phân phối một lượng lớn cổ phiếu ở vùng này lợi nhuận thì vẫn thuộc về công ty nhưng phân phối cổ phiếu thuộc về big boy hay không ạ tức là công ty sẽ tạo ra là năm 2022 lợi nhuận của doanh nghiệp tôi giờ rất là lớn để họ đã phân phối một lượng tiền lớn nữa ở cái đỉnh cũ và sau đó họ tiếp tục giảm xuống và sau khi họ tiếp tục giảm xuống thì tới đây cổ phiếu này có thể tiếp tục giảm xuống đến vùng đáy này và sau đó họ dùng cái lợi nhuận ở vùng trên này lợi nhuận ở trên vùng này chúng ta có thể vùng vào file an là biết ngay để tiếp tục gom cổ phiếu và tích lũy thêm một vài năm uh, như thế này để cổ phiếu trong một vài năm chúng ta quên đi sau lại rơi lại kéo lên thẳng đứng cổ phiếu một vài năm sau lại kéo lên thẳng đứng đấy là cái cách thức mà chúng ta hiểu thế này một vài năm một vài năm sau đó mọi người không quan tâm đến nó sau đó là kéo lên thẳng đứng thế là kiếm được một mớ của các nhà đầu tư nhỏ lẻ à, CEO cũng đứng như vậy thực ra thì tất cả những cổ phiếu đó thì câu chuyện này là câu chuyện Dũng sẽ làm một video để cho các bạn thấy là cách người ta đẩy báo cáo tài chính cách người ta marketing những nhóm cổ phiếu như nào bao nhiêu bạn muốn Dũng phân tích về cái cách hành vi của nó như nào nếu mà Dũng đưa cái hành vi này như này thì các bạn thấy nào nó rất là thú vị đúng không tức là cái, cái cách thức mà bắt đầu đẩy giá này cách thức là marketing này cách thức là gì ạ tạo ra cái FOMO này cách thức mà bắt đầu tạo ra phân phối và cuối cùng là gì ạ cách thức chốt hàng và thoát ra và đây là những cái điều mà chúng ta thấy rằng là nó, nó giống như là những người mà dũng thì họ người ta thấy là rất là gì ạ à? rất là nó rất là nó đương nhiên mà ai cũng biết nhưng khi mà dũng chia sẻ thì chúng ta thấy là lúc mà dũng chia sẻ thì chúng ta thấy điều gì diễn ra cái quan trọng là cổ phiếu DG là Dũng nói từ đỉnh là nó sẽ gãy đúng không cái thứ hai là Dũng nhìn thấy là các tổ chức người ta phân phối ai cũng biết được các tổ chức thì nó phân phối như này nên bọn các bạn cứ nghĩ rằng là đây là cổ phiếu ai cũng phân phối như này thì làm sao mà đây bạn bảo là nó hot nó hot hay là nó phân phối nó nhìn rõ ạ nào bạn nhìn thấy nó hot hay là nó đang nó nó phân phối đấy ạ cái này có, có chúng ta có nhìn thấy không ạ chúng ta có nhìn thấy không đây nó có ảnh nhà đầu tư ai cũng biết không ạ cái này có phải nhà đầu tư ai cũng biết là người ta bán không hay là chúng ta biết chúng ta không bán ạ chúng ta biết chúng ta không bán hay là chúng ta thấy là nào thế thì chúng ta nhìn thấy cả thị trường như này chúng ta thấy bây giờ các bạn cứ thử xem là vốn điều lệ của công ty này là bao nhiêu sau đó kể cả vùng này công ty con của nó không bán hết rồi thế thì cái những cái điều này chúng ta biết như vậy thì tại sao chúng ta lại cứ vẫn cứ mua cổ phiếu chúng ta biết hết nhưng mà đấy ai cũng biết thế thì đấy là lý do chúng ta phải ờ, chúng ta phải phân tích chứ đừng có mình nghe nghe là chúng ta thua đấy cái này ai cũng biết mà nên ở đây chúng ta thấy là cổ nếu cổ phiếu mà nó tăng khi nó tăng chúng ta thấy là nó mất bao nhiêu năm nó mới tích lũy này hàng rất nhiều năm nó mới tích lũy lên được cái này chứ và lúc lên này thì nó phải nằm trên một giai đoạn là thị trường chung nó phải nó phải là chung tăng và chúng ta thấy lúc nó tăng này nó vào giai đoạn cuối của chu kỳ tại sao nó là giai đoạn cuối chu kỳ bởi vì lúc này là tiền nó rất là nhiều nên lúc này họ mới làm marketing được giai đoạn cuối chu kỳ này giai đoạn cuối của chu kỳ thì trường bắt đầu phân phối ở đây thì lúc này tiền rất là nhiều thì họ mới đẩy giá được cái này đấy thì các bạn đã hiểu rõ chưa thì điều Dũng đang nói về cái chủ đề hôm nay là cổ phiếu bét bảng và cổ phiếu gì ạ đầu bảng thì chúng ta quay trở lại cái điều này đúng không ạ đây là cổ phiếu những cổ phiếu này bét bảng nên nếu ngày mai nó tăng ngày kia nó tăng giả sử nó quay trở lại trần thì nó chỉ dành một phần tiền để nó kéo lên thôi ạ à. nhưng vì cơ bản là nó đang bét bảng thì về cơ bản nó vẫn là cổ phiếu lời các bạn hiểu rõ không ạ còn cổ phiếu khỏe hơn thị trường là những cổ phiếu chúng ta đang nhìn thấy đây hiện tại thị trường giảm hôm qua nó không hồi phục đầu tiên nó những cái cổ phiếu mà chúng ta đấy bắt đầu nó có dấu hiệu hồi phục ví dụ như này cổ phiếu này có thể bị ảnh hưởng nhưng bắt đầu hôm nay nó cũng đã gì ạ à, đỡ hơn rồi và chúng ta nhìn thấy một vài cổ phiếu khác là nó đang có dấu hiệu nhưng tất cả dấu hiệu này chúng ta nhìn đây chúng ta cần phải có sự đo lường bây giờ chúng ta xem đo lường một vài cổ phiếu này xem là thực hư có phải là cứ xanh này là khỏe đúng không ạ xanh này là khỏe hay là xanh này là yếu thì trước khi Dũng đo lường một vài các cổ phiếu thực hư như vậy thì các bạn có thể cho Dũng một cái comment đúng không ạ cho Dũng một cái comment ở phía dưới hoặc là các bạn like Dũng một like để Dũng bắt đầu phân tích cái thực hư như thế nào xem là các bạn xem là nếu các bạn đang trải nghiệm cổ phiếu thế nào là cổ phiếu khỏe cổ phiếu thế nào là yếu thì Dũng gì ạ thế thì ở đây một số bạn là ngành đạm kéo thị trường lên Dũng sẽ phân tích gì ạ hãy like Dũng like đúng không ạ phân tích cổ phiếu ngành đạm như là đạm Phú Mỹ đi à thế thì bây giờ câu hỏi nhá Dũng sẽ phân tích cho bạn ví dụ một vài các cổ phiếu xem là theo các bạn theo ý các bạn thì cổ phiếu nó có hay không đấy theo ý bạn nhé đấy thế thì ở đây dũng sẽ có một cảnh báo với bạn này các cổ phiếu bất động sản đặc biệt là những cổ phiếu huy động trái phiếu lớn nhé huy động trái phiếu lớn nhớ các bạn này comment cổ phiếu nào huy động trái phiếu lớn trong thời gian vừa qua thì về cơ bản sang năm 2000 2023 nó có khả năng giống hệt cổ phiếu FLC. Các bạn hiểu rõ chưa ạ? Đây là các bạn comment ạ. Cổ phiếu nào huy động trái phiếu lớn thì có thể sang năm lại giống hệt cổ phiếu FLC. Nên các bạn cứ đi tìm xem là cổ phiếu nào đang huy động trái phiếu lớn bởi vì rõ ràng là không vay được không vay được không phát hành được trái phiếu nhỉ một là không phát hành trái phiếu hai là bất động sản người ta sẽ bán tập hợp người ta bán ra bởi vì gì ạ người ta cắt lốt cái thứ ba nữa là gì ạ không huy động được thì bắt đầu vi phạm pháp luật đúng không vi phạm pháp luật thì người ta phải đè ra để người ta thu hồi nợ đè ra thu hồi nợ là cổ phiếu sẽ rơi tự do nên ở đây chúng ta đừng có nghĩ rằng là đầu tư dài hạn nghĩ rằng cổ phiếu giá rẻ mà cổ phiếu đã kết thúc đang trong chu kỳ giảm thì hãy gì ạ à? hãy cẩn thận đấy ạ à. thế thì ờ, để cho các bạn hiểu rõ rằng là nếu những bạn nào có đã được học của DVD các bạn chỉ cần comment thôi ạ à. có phải là tất cả những cảnh báo mà Dũng chia sẻ của nhiều cổ phiếu của nhiều những cái mà các bạn thấy thị trường Dũng đã gì ạ à, đến thời điểm này là chính xác gần như 100% rồi từ vụ FLC từ những cái vụ khác nữa các bạn thấy là nó có độ chính xác không ạ đây không phải là vì mình biết trước thông tin bởi vì vì nó cái gì là tạo ra nguyên nhân cái gì nó tạo ra nguyên nhân thì chắc chắn nó sẽ có kết quả nên những cái cổ phiếu mà các bạn đã thấy rằng là dù là các bạn chưa nhìn thấy nhưng nếu cổ phiếu mà nó huy động huy động trái phiếu dạng như thế này dũng ví dụ thôi nhưng còn thực tế thì chúng ta cứ thử trải nghiệm đây dạng như này thì sớm muộn nhá các bạn nhớ hôm nay là sớm muộn nó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi vì không có thể lấy tiền đâu ra mà trả cho nhà đầu tư bởi vì huy động lớn là gì ạ nó sẽ gì ạ cần phải bán hết tài sản mà bán không được không ai mua thì cổ phiếu nó rơi tự do không rơi tự do thì nó cũng gì ạ mất hết thế thì trước khi chúng ta nói về cổ phiếu gì ạ cổ phiếu vậy bây các bạn nhìn này đạm phú mỹ hỏi nhá đạm phú mỹ bây giờ đặt câu hỏi nhé các bạn cứ comment dung dung sẽ phân tích cổ phiếu dẫn đầu của các bạn đạm phú mỹ bây giờ nó lên thì theo các bạn cái gì nó tạo ra tạo ra để nó lên tạo ra để nó lên cái gì để nó tạo ra quá trình nó lên cho cổ phiếu này chúng ta đặt ra câu hỏi là bây giờ cổ phiếu này nó tạo ra cái gì để lên chúng chưa phân tích về bây phân tích cơ bản đi nào chúng ta chơi phân tích kiểu cơ bản nào mấy cổ phiếu đạm phú mỹ này chúng ta bảo nó tốt này bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là những cái ngòi nổ nào ngòi nổ nào vậy đặt câu hỏi là lợi nhuận nếu chúng ta đầu tư chúng ta dựa vào lợi nhuận không hay chúng ta dựa vào tăng trưởng ạ lợi nhuận có tăng trưởng không ạ à? đặt câu hỏi lợi nhuận có tăng trưởng hay không lợi nhuận tăng trưởng hay không tại vì cổ phiếu nó lên được thì nó phải lên đến lợi nhuận tăng trưởng đấy thế thì mình muốn vẽ lợi nhuận tăng trưởng cũng chưa dự báo nhưng khẳng định là lợi nhuận cổ phiếu này sẽ không tăng trưởng lý do vì sao ạ cái thời điểm giá của cái đạm nó là cao nhất rồi giá biên độ giá nó cao nhất rồi mà cái cổ phiếu này nó tăng là tăng gì ạ à? tăng ở mức ở kỳ vọng cao nhất rồi khi mà tăng kỳ vọng cao nhất rồi thì thực tế lợi nhuận nó đang bước vào suy thoái cái điều thứ hai nếu các bạn nào mà nhìn vào chu kỳ thì các bạn biết là cổ phiếu mà nó chạy như này chúng ta gọi là gì ạ như thế này gọi là chạy nút rút và khi cổ phiếu chạy nút rút thì một số các điểm để biết rằng cổ phiếu này nó sẽ gì ạ đạt đỉnh một là chúng ta thấy là chạy nút rút hai là chúng ta nhìn thấy khối lượng này rất là lớn nên tất cả chúng ta nhìn thấy khối lượng này lớn thì phải thoát ra ngay còn nếu bạn nào học VSA thì các bạn nhìn thấy là những cái đỉnh này là những cái đỉnh thấp hơn và khối lượng ở trên những vùng đỉnh này khi mà nó giảm tăng thì gần như là khối lượng nó đạt biên độ cao nhất và giảm khối lượng lớn khi mà tăng khối lượng nó đạt biên độ cao nhất tức là nó không tăng nữa và giảm biên độ và những cái đỉnh sau thấp hơn trong VSA chúng ta gọi là LPSI nếu cổ phiếu mà gọi là LPSI này là một chu kỳ đi xuống phần lớn cổ phiếu gặp như này là nó sẽ gãy nó có thể hồi đôi chút nhưng đa phần đây là chu kỳ lao dốc và bạn thấy cổ phiếu giá rẻ bạn lại mua theo kiểu trung bình giá xuống thì đây chính là những nạn nhân không hiểu rõ gì về đầu tư chứng khoán đúng không các bạn ơi nếu các bạn nào thấy đúng thì comment cho Dũng đúng còn không đúng thì comment số 0 thế này nó lặp đi lại thị trường các bạn đưa bất cứ cổ phiếu nào Dũng chúng chứng minh 100% là nó đều thua lỗ hết nó đều đi xuống hết tỷ lệ lên cực kỳ thấp trừ cổ phiếu bao cung đúng không cổ phiếu bao cung thì nó phá vỡ quy luật này đúng không cổ phiếu bao cung là cổ phiếu nó thuộc loại bạn tìm hiểu thế thôi thế thì chúng ta không hiểu thì chúng ta cứ đầu tư như này kiến thức không có mà cứ đi mua cổ phiếu này để mong rằng có lợi nhuận thì đấy là gì chúng ta sẽ gì nên thị trường hồi phục thì có mua cổ dạng cổ phiếu này không cổ phiếu này có dẫn đầu đấy không nên loại ra khỏi chiến đấu hồi phục làm sao cổ phiếu này lên được nên cổ phiếu này có đưa dẫn đầu được không có cô cổ phiếu mạnh không không không thể nói được đấy thế chúng ta lấy một vài cổ phiếu bất động sản như là VHM đấy, VHM thì thực hư VHM là cổ phiếu bất động sản đúng không thì giả sử như hôm nay thì cổ phiếu này nó cũng giảm khá là sâu nếu về nói về chu kỳ thì nó gần vào tạo đáy thứ hai rồi đấy đáy này chu kỳ khủng hoảng nhất thì nó cũng về nơi nhưng hôm nay thì chúng ta thấy bắt đầu nó cũng có một đôi chút dòng tiền vào đúng không thì rõ ràng là nếu nhà đầu tư vừa rồi người ta bán một đây chúng ta nhìn thấy bán nhiều không ạ hello đây nó nhìn bán hết này ở phần này cũng phân tích rất là kỹ người ta đã bán hàng triệu cổ phiếu ở đây rồi các nhà đầu tư nước ngoài người ta bán hàng triệu cổ phiếu ở đây rồi thì cái việc mà nhà đầu tư nó giảm đến về đây thì nó được đương nhiên rồi nếu ở trong vùng này nó có một chút dòng tiền tham gia vào đúng không khi mà chút dòng à, xin lỗi ạ đây ạ khi một chút dòng tiền tham gia vào thì có thể ngày mai anh kia nó hồi nhưng đây chỉ là hồi thôi đúng không nó chỉ là hồi thôi nó chỉ lên thôi những cái quan trọng là lên này những cái cổ phiếu này chúng ta tạm thời tránh nhá dù là hôm nay nó sàn nó kéo lên tránh nhá không phải là như thế này là tích cực đâu ạ bởi vì nó vẫn chưa cho chúng ta tích cực bản thân Vic và Vinhome này cái thằng cổ phiếu Vic này Dũng tin chắc là với cái quản lý của bác Vượng thì nó sẽ là những công ty có thể à, sau này thị trường hồi phục nó là những công ty gì ạ tuyệt vời nhưng quan trọng là thời điểm này nó không tuyệt vời thì kệ nó chúng ta không đầu tư kệ nó đúng không ạ tại vì bây giờ chúng ta biết rằng là bác phượng thì bác rất là quỷ luật bác làm gì nói nhưng bây giờ bất động sản đi xuống thì không thể chống lại chu kỳ bất động sản được nói thật là không chống lại nên chúng ta cũng đừng kỳ vọng đơn giản thôi thế thì ở đây chúng ta chính là bản thân là vic thì vừa rồi vay gì ạ à? vay cái vay uh, rất là nhiều đúng không vay rất nhiều nên khi mà vích vay nhiều thì dẫn đến gì ạ đặc biệt vay USD những công ty mà vay USD như là vích uh, ờ, Vincom này hoặc là nhóm của bác gì ạ nhóm uh, ờ, HPG thì tới đây nếu mà thị trường giảm á, à, cái USD nó giảm thì tự nhiên cổ phiếu nó hồi các bạn hiểu không ạ nếu tới đây gì ạ à, USD nó giảm mạnh còn USD giảm hay không chưa biết nhưng nếu nó giảm mạnh nó hồi thế bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện này thế thì nếu bây giờ chúng ta phân tích như vậy thì có lẽ cả ngày không ra được cổ phiếu nào tốt hay xấu bởi vì dù phân tích ở Masan này ôi dù Masan thì không biết là hôm nay tốt không hôm nay kéo lên nhưng khối lượng thấp thì có thể chưa lên được thế thì những cổ phiếu như này và chúng ta có thể nhìn thấy những cổ phiếu như là Bank thì những cổ phiếu này thì rõ ràng là đáy thứ nhất này đáy thứ hai thị trường giảm nó không giảm thì những cổ phiếu này có khả năng gì ạ hồi rất mạnh nếu mà hồi rất mạnh chúng ta có thể mua cổ phiếu này trong cái nhịp hồi hôm qua Dũng nói rồi thì an toàn không ạ an toàn không ạ tức là nếu thị trường giảm mạnh rồi chúng ta nhìn đáy nhìn đáy của thị trường đấy đây thì chúng ta nhìn đáy thị trường đấy đây nhìn đáy đấy đáy thì nó giảm đáy thứ nhất giảm sâu hơn còn đáy cổ phiếu này đắm đáy thứ hai nó, nó vẫn cao hơn nên nếu thị trường giảm tăng mạnh nó tăng thì chúng ta đầu tư an toàn không ạ các bạn hiểu không ạ thì những cái cổ phiếu như này nếu trong trường thị trường dẫn đầu nó bứt, bứt, phá thì chúng ta mua cổ phiếu này những cổ phiếu này nó đang vẫn là về chu kỳ đi xuống nhá đây là vẫn là chu kỳ đi xuống nhưng ở đây chúng ta thấy là thỉnh thoảng nó có những là hồi thì chúng ta ăn sóng hồi đầu tư sóng hồi hello chúng ta hiểu không ạ thì trước khi để chúng ta phân tích đầu tư sóng hồi thì chúng ta phân tích thì chỉ số vn index hôm nay thì rõ ràng hôm qua giảm mạnh hồi hồi thì hôm nay có dấu hiệu test đúng không test test cùng test cùng chúng ta hiểu chưa ạ hello thế thì bên đang test cung nếu test cung bên lần ngày thứ nhất là ngày thứ hai thường nó có thể ngày mai sẽ biên độ nhỏ nữa hoặc nó để hồi chúng chưa biết nhưng nếu ngày mai mà biên độ nhỏ nữa biên độ nhỏ rất là bé nữa cạn kia nữa thì đây nha nếu ngày mai mà biên độ nhỏ nữa thì các bạn cái đây là cái kế hoạch của Dũng nhá đây là kế hoạch của Dũng Dũng sẽ có hai kế hoạch đây cái này tôi chia sẻ cho các bạn thực tế là các bạn cũng biết là cái này đấy nhá không được uh, Dũng bí mật gửi đâu nhưng đây là vì các bạn là những người mà Dũng biết là đã theo dõi kênh rất là lâu rồi đúng không đây Dũng sẽ nói Dũng sẽ phân tích thật nhắn ngắn thôi tại vì nó nó hơn một tiếng rồi bí mật này các bạn nhớ này này thực tế đây là bí mật quan trọng các bạn hiểu rõ rằng là nếu thị trường sau khi rút bỏ ở đây ạ à, thì trong trường hợp đây là test lần thứ nhất ngày mai có thể test lần thứ hai thì trong trường hợp sau khi test lần thứ nhất thứ hai khối lượng nhỏ thì các bạn tập trung đưa ra kế hoạch rất là chi tiết rõ ràng bởi vì cái việc bùng nổ ở đây này là cái bùng nổ bùng nổ tức là cái quá trình tăng mạnh đây này thì thông thường tỷ lệ thành công ở đây rất là cao tỷ lệ thành công ở đây rất cao nó chiếm khoảng 8 hoặc 90 phần trăm nhưng để biết rằng cái tỷ lệ thành công này lên đến khoảng độ 8 9 10% thì chúng ta phải mua cổ phiếu dẫn đầu Chà nếu chúng ta mua cổ phiếu này thì cổ phiếu này nó sẽ vượt qua cái đỉnh này này sau khi test lại kiểm tra lại thì nó vượt qua cái đỉnh này thì lúc này chúng ta có thể là thấy cổ phiếu này có thể tăng từ cái điểm này lên đến cái vùng ở trên 23 24 này thì chúng ta được đôi chút lợi nhuận không phải là lớn nhưng rõ ràng là an toàn hơn chúng ta cũng có thể thấy là những cổ phiếu như là cổ phiếu như là CDG sau khi nó bị rũ bỏ có quá trình test thì khi nó kéo lên nó vượt qua cái đỉnh này sau khi test bỏ nó đi lên quá trình test bỏ thì nó vượt qua và nó cũng thể đến cái vùng đâu đây đó Đấy, nó kéo lên cái vùng đây đó thì chúng ta cũng được đôi chút lợi nhuận không phải là gì ạ không phải là đầu tư dài hạn nhá bạn nhớ là không phải đầu tư dài hạn đâu đây chỉ là những cái sóng ngồi để giúp chúng ta có được lợi nhuận 20 25 phần trăm thôi còn nếu mà đầu tư dài hạn sau một thời gian nó lại cắm đầu lao xuống dốc chứ không đầu tư dài hạn được không ạ nhưng để cho chúng ta đảm bảo nhiều hơn thì chúng ta có thể lựa chọn nhiều cổ phiếu cùng trong cái nhóm chẳng hạn như chúng ta ban nãy có chia sẻ như là VPBank nếu cổ phiếu này chẳng hạn thế VPBank nếu cổ phiếu này chúng ta thấy là test lần thứ nhất khối lượng lớn không thoát ra trong quá trình tích lũy ở đây nó bị rút bỏ rút bỏ lần thứ nhất rút bỏ lần thứ hai test lần và test nhiều lần như này mà cổ phiếu gì ạ không giảm thị trường giảm rất sâu cổ phiếu không giảm mà nó bứt phá đi lên thì cổ phiếu này an toàn chúng ta hiểu không ạ và chúng ta có thể lọc hàng chục cổ phiếu tương tự như vậy nhưng ở đây chúng ta hiểu đơn giản là nếu thị trường hồi phục vào những phiên tới chẳng hạn nhiều hồi phục những phiên tới thì hãy tập trung cổ phiếu dẫn đầu nếu cổ phiếu này dẫn đầu tăng mạnh nhất thì mua đầu tiên nếu cổ phiếu nào đó dẫn đầu thì mua mạnh nếu cổ phiếu này dẫn đầu có mua mạnh không có thể mua những cổ phiếu này chưa lên được từ cái điểm 22 này nó chỉ lên đến 26 mà tích lũy nó ít khi có thể vượt qua cái vùng cả này tăng ngay và thường nó sẽ có một khoảng thời gian hình thành mô hình vai đầu vai trước khi tăng nên để hoàn thành mô hình vai đầu vai nó có lên đấy không thì chúng ta cần phải đợi thời gian hay một bạn các bạn có thể tiên phong banh thì tiên phong banh thì vấn đề tiên phong banh đây là số lượng lớn quá trình test cung thì nó cũng có quá trình test cung nhưng dù là nó có tăng thì chúng ta thấy là cái khối lượng lớn này thì chúng ta cũng có đôi chút về lo lắng đôi chút bởi vì khối lượng lớn có có khoảng trống thì rõ ràng là nó cũng đã cho cho chúng ta biết là dòng tiền lớn đang bị bán ra vùng này thì đây quá trình test cung lần thứ nhất test cung lần thứ hai khối lượng không ra thì chúng ta vẫn có thể mua được khi cổ phiếu bứt phá và vùng cản trên này là cản hồi phục thôi không phải là gì ạ thế thì khi mà chúng ta mua cổ phiếu này thì giả sử cái quá trình cắt lót ở phía dưới này khi cổ phiếu gãy chúng ta vẫn phải cắt bốn phần trăm chúng cắt được tám phần trăm cắt thứ hai nhưng mua cổ phiếu trên lĩnh vực này thì cái tỷ lệ cắt lót nó ở mức thấp thế thì ở đây chúng ta đang nói là cái nhóm ngân hàng có khả năng sẽ là những nhóm cổ phiếu dẫn đầu trong thời gian tới có khả năng nhá còn thực tế hay không thì chúng ta phải đợi xác nhận phải đợi xác nhận thế thì chúng ta quay trở lại những nhóm cổ phiếu gì ạ nếu nhóm cổ phiếu chứng khoán thì cái khả năng xác nhận tại vì chúng ta nhìn nó yếu hơn thị trường nó cũng có thể hồi nhé nó có thể hồi nhưng chúng ta thấy rằng là một cổ phiếu mà nó khỏe hơn thị trường là nó đã gì ạ à? nó đang loi trước rồi đúng không nhưng còn cổ phiếu nó yếu hơn thị trường nhưng đang vẫn ở đáy nó cũng có thể hồi nhưng nó vẫn đang ở đáy nên những cái cổ phiếu đang ở đáy như này hoặc là những cổ phiếu như vừa rồi nó đang bị lao dốc rơi này thì đấy là những cổ phiếu gì ạ? yếu hơn thị trường còn những cổ phiếu khỏe hơn thị trường là nó đang gì ạ thị trường giảm mà nó đang đứng ở phía trên này thì đấy là những cổ phiếu có tiềm năng khỏe hơn thị trường và khi đây là những điều kiện cần còn kiện điều cũ là điều kiện đủ là nó có xác nhận và ta tăng mạnh khối lượng lớn trong những phiên và thị trường bùng nổ bây giờ chúng ta nhìn thấy thị trường ở lúc này thì đang gì ạ gọi là phiên thứ nhất và hôm nay phiên thứ hai thông thường nó sẽ có thể tăng vào phiên thứ ba thứ tư thì trong trường hợp trong trường hợp nhé thị trường tăng mạnh đây là cái cái cái này là chúng ta phá vỡ một cái nguyên tắc của O'Neill trong trường hợp thị trường tăng mạnh vào phiên ngày mai Dũng ví dụ nhé các bạn nhé đừng có có tin cái này trong thị trường thị trường tăng mạnh vào phiên ngày mai vượt qua cái đỉnh này có mua không nhớ là tăng mạnh hôm nay khối lượng nặng kiệt test cùng có mua không ạ vượt qua cái đỉnh này khối lượng lớn thì các bạn mua những cổ phiếu khỏe dạng như này tại vì cổ phiếu này đã gì ạ nó mạnh hơn thị trường rồi trong thị trường đây là thử đây đây là đáy này đấy nhá đây là đặt đây là này đây là cái quá trình test nó tăng mạnh vượt qua cái đỉnh này thì đây chúng ta gọi là mô hình hay đáy đáy thứ nhất đáy thứ hai bạn cứ mua nó không cần gì à bùng nổ theo không phải cần phiên thứ tư nữa vì nó đã vượt qua cái đỉnh này rồi đấy là cái bí mật O'Neil thì ông không chia sẻ này ông em cũng phải đợi phiên thứ tư mới mua đấy thế này các bạn hoặc là nếu ngày mai nó tiếp tục giảm nữa như thường là khối lượng nhỏ thì chúng ta hãy gì ạ nếu ngày mai khối lượng nhỏ khối lượng nhỏ nữa thì về khả năng là vùng này là các bạn hãy theo dõi sát video của Dũng Dũng sẽ gì ạ bật mí cho bạn là là gì ạ nếu thị trường có những điểm nhấn Dũng chia sẻ tránh tình trạng là chúng ta lại nghe hiểu lầm rồi thị trường chưa bùng nổ theo đà cũng nghe tiêu đề để bảo là bùng nổ theo đà thì các bạn thấy là nó sẽ gì ạ nó không đúng các bạn hiểu không ạ tức là nếu mà Dũng có thì Dũng có nói nào ạ à? nếu bùng nổ theo đà làm gì thì làm gì ạ thì Dũng chia sẻ đúng không thì các bạn nhớ là bây giờ tối hôm nay thì Dũng có một chương trình đó là khóa học hành trình trở thành nhà đầu tư siêu hạng đây chương trình hoàn toàn miễn phí nếu bạn nào quan tâm đến khóa học này thì đăng ký vào cái đường link này đăng ký vào cái đường link này để tối hôm nay chúng ta gặp nhau ở trong chương trình này Dũng sẽ chia sẻ cho các bạn những tư duy chiến lược để bạn đầu tư thành công các bạn làm nào để các bạn nhà đầu tư không biết gì mà có kiến thức gì à? có kiến thức có những cái trải nghiệm có những kinh nghiệm cũng như là có tư duy đúng trong đầu tư và đặc biệt là làm sao để chúng ta có thể hiểu rõ rằng thị trường nó vận động như nào làm sao để chúng ta biết rằng là à, tại sao chúng phải đầu tư theo hướng tại sao chúng ta cần phải gì ạ à? nắm rõ được cổ phiếu dẫn đầu thị trường tại sao chúng ta cần phải gì ạ à? mua những cổ phiếu mà nó mạnh nhất thị trường và tại sao chúng ta cần phải đợi khi mà thị trường có thời điểm nổ chúng ta mua tại sao chúng ta phải mua trung bình giá tăng mà tại sao chúng ta mua trung bình giá xuống và tất cả điều này chúng sẽ phân tích trong cái chương trình hai ngày trực tiếp vào tối hôm nay là ngày hôm nay là ngày 26 và 27 đây là chương trình hoàn toàn miễn phí thì nhớ là đăng ký về bên dưới ở phần ở ờ, phần ờ, đăng ký này để giúp cho các bạn nắm rõ được cái kế hoạch đầu tư trong thời gian tới thế thì như đã hứa thì Dũng bảo là nếu thị trường bùng nổ theo đà thì Dũng sẽ gì à, trực tiếp giúp các bạn nên các bạn đừng có nghe là nghe bùng nổ theo đà mà nó, nó chưa trực tiếp thì là chưa ổn đúng không và nó chưa trực tiếp thì nó chưa đúng nên các bạn đừng có nhảy vào mua trước sau đó lại vào có cái phản nàn có những comment nó nó hơi gì ạ à? nó không gọi là hơi phản cảm thì đấy là cái mà do chúng ta hiểu sai thôi còn Dũng chia sẻ là Dũng cho các bạn thấy là những cái đặc điểm những cái thời điểm để các bạn mua các bạn hiểu rõ rằng là à, một số bạn bảo là không bắt đáy được một số bạn bảo là không biết là khi nào thị trường nào đáy thì Dũng phân tích cho các bạn để các bạn thấy rõ cái điều này thay vì Ờ, chúng ta cứ nói mang tính nhất là nó không có đo lường thì Dũng muốn chia sẻ các bạn trong thời gian tới nhớ là đăng ký vào phần bên dưới nhá đăng ký vào đường link bên dưới để chúng ta hẹn nhau và đặc biệt là những bạn nào chưa đăng ký kênh của Dũng thì nhớ đăng ký kênh nhé tại vì lúc mà thị trường bùng nổ theo đà mà bạn không đăng ký kênh là bạn không xem được đâu ạ không đăng xem được và xong đây không xem được thì bỏ lỡ cơ hội và hãy cho Dũng một like hãy cho Dũng một like ở phần đấu chat để chúng ta gì ạ hãy cho Dũng một tiền like để biết rằng là à, những cái chia sẻ này của Dũng mang lại giá trị của bạn hãy comment vào phần ô chat để Dũng biết rằng là các bạn thực sự thấy những cái video của Dũng chia sẻ mang lại giá trị cho nhà đầu tư xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo